Chúng ta vào cái hàm số lũy thừa. Được chưa? Đầu tiên là chúng ta phải đi tìm hiểu thế nào là hàm số lũy thừa. Thì chúng ta có cái định nghĩa đây. Các em chú ý này. Hàm số có dạng là y bằng x mũ alpha. Ở đây là x là biến và hoặc là biểu thức chứa biến. Alpha là số, alpha thuộc R. Được chưa? Y gọi là hàm thì khi đó cái hàm số này được gọi là hàm lũy thừa được chưa gọi là hàm số lũy thừa ok chưa đấy là hàm số lũy thừa và các em chú ý ở đây không nhất thiết phải là x nha có thể là biểu thức chứa x được chưa Vậy khi chúng ta có hàm số lũy thừa rồi, chúng ta sẽ đi khảo sát cái hàm số lũy thừa này, y bằng x mũ alpha này, được chưa? Để khảo sát một hàm số bất kỳ, như ở chương 1 chúng ta đã học rồi. Đầu tiên là tìm tập xác định. Thứ hai là tính đạo hàm và xét chiều biến thiên. Thứ ba là tính giới hạn và xác định đường tiệm cận. Và cuối cùng chúng ta lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Đúng chưa? Tuy nhiên, ở cái hàm số lũy thừa này, do do do cái alpha của chúng ta này, nó thuộc R. Nó thay đổi thuộc R, đúng không? Vì nó bất kỳ như vậy, do đó với mỗi alpha nó lại là sinh ra những cái hàm số khác nhau. Vì vậy, chúng ta sẽ không khảo sát hết theo các bước như phần như phần khảo sát ở trường 1 mà chúng ta chỉ xét hai cái dạng toán cơ bản đó là tập xác định của hàm số và đạo hàm của hàm số. Nhớ chưa? Vậy thì dạng toán số 1 thầy muốn hướng dẫn cho các em đó là tập xác định của hàm số lũy thừa này. Được chưa? Và chúng ta vào cụ thể cái dạng toán này.